câu phụ vấn bằng tay cho bưởi thì những bước tiếp theo là cái gì? Thì để trả lời câu hỏi này của một số bạn à, ờ, khán giả đã hỏi rằng là ờ, tại ờ, quy trình à, tiếp theo của cái thủ vấn bằng tay thì à, phải làm công việc gì? Thì ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang hướng dẫn các bạn là sau khi thủ vấn bằng tay sau thời gian khoảng từ 2 đến 3 ngày hoặc là cùng nắm là 4 5 ngày thôi các bạn nhé. Nhưng cố gắng là ta giữ ở mức 2 ngày, 2 3 ngày thì cái công việc tiếp theo để giúp cho bưởi ờ, đậu quả cao và để tránh dụng quả lon trong giai đoạn này đấy tránh dụng oan đấy các bạn ạ thì cái khâu mà chúng ta cần phải làm là dung cây dung làm gì ạ cây bưởi đang đẹp như này dung để làm gì thì à, như chúng ta đã biết rằng khi mà những cái chùm hoa nó to bằng cái bát ô tô những chùm hoa sai chi chít như thế này đấy những cái chùm hoa to đây ví dụ như, chỗ này nó chất đống như thế này đấy nó nó nó sai như vậy mà sau khi chúng ta thụ phấn rồi thụ phấn bằng tay rồi mà kể cả bạn không thụ phấn bằng tay thì các bạn cũng vẫn nên làm một cái khâu này cho để giúp ừ, tạo điều kiện cho bưởi đậu quả nhé thì sau khi mà đậu quả xong đậu quả rồi thì cái chùm hoa nó sẽ nó sẽ thâm như thế này Đấy, nó sẽ thâm như thế đấy các bạn ạ Nó thâm cánh nó thâm vào Và bắt đầu nó rụng nó rụng và khi mà cánh nó rụng nhị nó rụng uh, nó xếp đống ra đây đây ví dụ như cây chùm này đây nó đang đang nó đang xếp như thế này đây mà lại gặp mưa xuống thì những cái lá này những cái cánh hoa này nó bị thối cánh hoa và nhị nó bị thối thối giữa ra và nó kết bè trên những cái chùm như thế này thì nó sẽ làm một là nấm nấm phát sinh đấy nấm mốc phát sinh nhá hai là nó làm cho thối quả cho nên là uh, có khi là những cái quả nó sẽ bị quả lon bị rụng oan đấy nó bị đáng nghĩa nó không rụng mà nó lại rụng vậy thì cái khâu để giúp cho bưởi uh, tăng tỷ lệ độ quả cao và chống rụng quả thì cái khâu ờ, là dung cây chúng ta phải dung cây đấy thì dung cây là có tác dụng là để cho nó uh, rụng hết những cái cánh hoa đã tàn này ra những cái nhị đã tàn này ra về kể cả một cái số cái cái cái cái, cái cái hoa mà nó không đậu mà cái hoa nó yếu ớt nó bé thì chúng ta cũng dùng để giảm bớt cái cái cái dinh dưỡng cho cây là một hai là chúng ta để cho làm cho thoáng cây thì chúng ta sẽ dung toàn bộ cây đấy đây tôi chỉ làm thí điểm cho các bạn rồi tí nữa thì à, bên công nhân của chúng tôi sẽ dung cho các bạn thấy kỹ thuật nhé kỹ thuật dung nhé các bạn dung này đấy các bạn cứ dung thoải mái như thế này dung cứ dung thoải mái như thế này đấy còn quả nào nó đậu lại thì có nghĩa là được còn quả nào nó dụng thì thôi đấy thì đây chúng ta cứ dung này đây trên cành này thế này chúng ta dung này đấy và xong và sau khi mà dung xong thì những hoa nào còn lại thì chúng ta có thể là thụ phấn bổ sung thêm đấy thì sau khi mà thụ phấn bổ sung thêm thì cứ hai ngày 2 cho đến 3 ngày à, cố gắng là 2 đến 3 ngày nó cùng nắm bạn bận nắm thì đến là 4 5 ngày thôi thì bạn càng dung sớm bao nhiêu thì tỷ lệ đậu quả cao bấy nhiêu và ừ, đây đây để bạn đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy, đấy. đây các bạn này đấy, dụng nó dụng như mưa phấn nó dụng nhiều lắm nhưng mà sau khi mà chúng ta dung xong thì tỷ lệ đậu quả của nó vẫn được như thế này đấy nó vẫn đậu quả cao như này nhá đấy thì chứng tỏ rằng dùng cái phân silic nó làm dai cuống cho nên là uh, sau khi mà cánh hoa dụng nhị dụng hết rồi thì quả nó lại nó còn lại nó trơ ra như thế này và nhìn lúc này nhìn cái chùm nó rất là thoáng như thế này thì nó hạn chế được cái, những cái nấm mốc cũng như là hạn chế những cái um, Ờ, sâu bệnh rồi thì ờ, ờ, nó giúp cho cái quả nó đón được ánh nắng thì nó cái cái nó sẽ nhanh lớn hơn và nó sẽ không bị thối không bị ảnh hưởng lây dẫn đến là dụng quả đấy hoặc là những cái chùm đây này nó đậu quả rất là cao này các bạn này những cái chùm này này đấy đây này quay quay máy ra đây và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với cái để, um, để xem công nhân của chúng tôi dung xem tỷ lệ sau khi dung rồi thì tỷ lệ đậu quả như nào nhé đây sau khi dung rồi thì nó đậu như này Đấy, chúng ta dung thoải mái đừng sợ các bạn nhé Nếu có dạ. phân silic thì đây chúng ta cứ dung thoải mái xong thì nó đậu quả như thế này đây đây nó đậu chùm này gần như là dụng ờ, không đáng kể đấy, những, những cái chùm này thì nó phải đến ba chục quả nhưng mà sau đấy thì sau khi là chúng ta xong rồi để những cái đoạn tỉa quả ra tiếp tục sau khi mà nó đậu quả rồi thì lúc đấy là chúng ta lựa những quả đẹp chúng ta để còn những cái quả xấu thì chúng ta tỉa bớt đi như mưa các bạn và tiếp tục ta xem cây bên này à đây đây các bạn này lứa hoa trước nó ra thì nó đậu như này này các bạn này đấy nó đậu và quả nó đã mỡ tơ này quả nó mỡ như này các bạn này cái này mình cũng phải rung để cho nó rụng bớt cái cánh của nó đi đấy đây tôi rung tôi làm động tác này các bạn thấy này đây nó chỉ dùng nó chỉ dụng cánh thôi cánh những cái cánh hoa tàn thôi nhé chứ còn quả nó không dụng bạn bạn dung hộ cái đi bạn dung để để cho thấy rằng là đấy đấy nó chỉ dụng những cái cánh hoa này thôi cánh hoa tàn vào đây thôi chứ còn quả thì vẫn giữ nguyên các bạn này đấy đây đây cái cái chùm này là nó nó đậu sớm này cái này nó hoa ra sớm cái này là hoa chắc là hoa ra một hoa một đây đấy nguyên cái cành này thôi chỉ bằng bằng cái ngón chân cái thôi các bạn ạ nhưng mà nếu cả tổng thể của nó thì uh, chắc phải tới quả đấy. gần trăm quả đấy. gần trăm quả đấy các bạn ạ đây từ đây đây đây, dạ. đây sang đây là nó phải gần trăm quả gần trăm quả đấy các bạn này sau này mình sẽ tỉa sau đấy đây dung như vậy nhé dung thoải mái không dụng này đây dung này dung này dung này đấy dung đấy dung đấy thoải mái không dụng đấy thì chứng tỏ rằng dùng phân xinic nó làm dai cuống cho nên nó chống dụng quả non và tăng tỷ lệ đậu quả cao à, tiếp tục thì ta sang với cây này đấy đấy các bạn phải rung mạnh rung cả cây nhé rất nhiều và sau đây thì mình sẽ thủ phấn thêm bổ sung thêm cho những cái chùm hoa xa hoa ra sau và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với à, cây bưởi da xanh tại thời điểm này thì tại thời điểm này cây bưởi da xanh cũng đã sai như thế này các bạn nếu như cây bưởi này thì các bạn ấy đã rung rồi đây đây nguyên cái chỗ này thôi chỗ này nếu nó đậu cả thì nó phải 100 quả các bạn ạ phải 100 quả đấy đây gần như có những cái chùm mà chả dụng một ừ, cái chùm này này là không dụng một quả non nào ờ, đậu quả hết tức là đậu quả hết luôn đậu quả gần như gần như là tuyệt đối đây những cái chùm này các bạn này đây tôi lưng những cái tán lá lên đây chỗ này đây đấy nguyên cái góc này thôi thì chỗ này nó phải mấy mấy trăm quả các bạn ạ đấy ở đây thì có nhiều chùm đây này hoa nó ra từ đầu cành luôn không có một tí lá nào toàn hoa nó hoa và bây giờ đã đậu quả như thế này rồi các bạn này đấy cái chỗ này đậu này đậu đây đậu quả đây này thế này sau này còn phải vặt đi ốm các bạn ạ rất nhiều đấy đấy nhá còn ở và trong khi mà đậu quả như thế này thì những cái chùm mới nữa những cái chùm mà ra sau nó vẫn sai nó vẫn đẹp như thế này các bạn này đấy hoa nó to này hoa nó to mà toàn năm cánh nha các bạn này năm sáu cánh cả này đấy năm sáu cánh cả nhé thế mà cái cái hạt phấn này của nó nhiều này hạt to này hạt to đấy hạt phấn nhiều như thế này thì thì thì tỷ lệ đậu quả của nó rất là cao đấy. đây và ở trên kia thì các bạn kìa đây cây này thì vẫn còn nhỏ thôi chưa phải là to đâu các bạn ạ, nhưng các bạn nhìn trên kia kìa đấy những cái chùm hoa của nó đẹp lắm rực rỡ những cái chùm trên kia thì <laughs> cây này mà đậu hết thì nó phải vài trăm quả luôn đấy rất là đẹp ở đây bưởi dùng phân silic thì không chỉ là bưởi diễn mà à, bưởi um, da xanh hoặc là bưởi đường chín sớm cũng như là bưởi um, đoan hùng thì khi mà dùng phân silic Tân Bắc Bắc Giang thì cái tỷ lệ đậu quả đều như nhau để sang quay ở bên này sang thì có khi đẹp hơn đây này Đi rồi đấy đấy sai đấy sai mà đẹp như vậy đấy các bạn ạ đấy sai và đẹp lắm đây quay bên này bên này và đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã hết à, mọi ờ, thắc mắc cũng như là những cái chia sẻ về những cái kỹ thuật chăm sóc bưởi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 Ờ, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục ờ, theo dõi cái vườn bưởi này cùng chúng tôi cho đến tận lúc thu hoạch vào các thời điểm làm cái gì làm như thế nào thì chúng tôi đều chia sẻ cùng bà con để chúng ta cùng nhau phát triển về trang trại kinh tế vườn cũng như là để giúp cho bà con chăm sóc cây một cách có hiệu quả nhất và Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm. Chúng tôi rất vui khi được các bạn chia sẻ những video này. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây các bạn này, cây bưởi nó đang sai như thế này, hoa lở như thế này. Và sau khi mình đã chấm thụ phấn xong thì nó sai rũ rĩ như thế này. Thì sau khi mà thụ phấn xong thì mình phải làm một cái động tác là mình rung cây như này các bạn nhé đấy đấy đấy đấy bạn thấy này rung rất mạnh rung này để làm gì thì rung này là để cho những cái hoa nó đã đậu rồi những cái hoa nó đã đậu rồi cánh nó nó nó héo rồi thì bắt đầu là nó rụng đi thì mình rung để cho nó rơi rơi rụng cái cánh xuống để nó không đậu vào những chùm hoa thì đấy nó sẽ không bị bị thối nó không bị thối những cái quả lon mới ra đấy cho nên là các ừ, sau khi mà thụ phấn xong thì cứ thụ phấn một ngày thì mình lại phải hai ngày sau mình lại phải rung cây các bạn này đây bây giờ là đã thấy là những cái ờ, quả lon nó đậu như thế này rồi đấy đây này à, nó đậu đấy nó đậu đấy rung như thế rung mạnh như thế nhưng mà đây những cái chùm quả nó vẫn đậu như này này các bạn này đấy những cái chùm quả nó vẫn đậu như thế đấy Và tiếp tục thì hoa nó vẫn còn ra đây hoa nó vẫn còn ra thế này và những cái hoa này thì mình lại thụ phấn tiếp cho nó này những cái hoa như này mình lại thụ phấn tiếp cho nó và à, sau khi thụ phấn hai ngày thì cứ một ngày thụ phấn thì xong thì hai ngày sau mình lại phải rung bớt đi các bạn nhé đấy đây ví dụ như cây chùm này nhé đấy, tôi rung này đấy rung nó rụng như này mình cũng không tiếc đâu bởi vì trước sau thì nó sai như thế này thì nó cũng sẽ rụng bớt đi chứ nếu mà nó đậu quả hết thì cây này sẽ không nuôi nổi mình cũng phải vặt sau này mình cũng cũng phải tỉa vặt bớt đi Đấy. Nhưng mà dung như thế này mà tỷ lệ quả nó vẫn đậu cao như này thì để cho các bạn thấy rằng à, dùng cái phân bón silic tân phát Bắc Giang thì ờ, nó nằm dai cuống cho nên là à, sau khi mình dung rất mạnh nhưng mà ở đây mình đã thấy có nhiều chùm có nhiều chùm nó nó nó nó đậu quả và mình dung rất mạnh nhưng mà nó vẫn nó vẫn không bị không bị dụng quả đây này, như ví dụ như cái chùm này đấy tôi dùng thoải mái dùng rồi bây giờ tôi các bạn dùng rồi tôi dùng lại đây đấy chùm này nó vẫn còn à, đi à, năm quả năm quả còn những cái hoa này thì là nó sẽ đậu quả sau hoặc là như cái chùm này đây chùm này đây đấy dùng thế này rồi đây dùng thoải mái rồi đây dùng cả cây nhưng mà chùm này vẫn còn năm sáu quả đấy. tiếp tục mình đến với cái cây này nhé các bạn này Nếu mà chưa rung thì nó sai như thế này đây Đấy. Hôm trước thì chúng tôi đã đưa tin cho các bạn là là bưởi dùng phân bón Philips Tân Phát Bắc Giang trên vườn bưởi của công ty chúng tôi thì đã nở hoa rộ và rất là sai hoa, hoa to, hạt nhị to, cánh dày và hoa là chủ yếu là 5-6 cánh Cá biệt có 7 cánh và 4 cánh rất ít Và uh, hoa của nó rất là to, lụm mập và khỏe Thì sau 3 ngày Sau 3 ngày uh, thụ phấn Thì bây giờ là đã Nó đã thụ phấn rồi Nó, đậu, nó tắt hoa rồi các bạn ạ Nó tắt hoa rồi đấy Tắt hoa đấy không còn hoa nữa mà giờ nó chỉ là quả là mình dụng ở đây. Vâng, hoa thì cũng còn còn còn ra ít thôi. Đấy đấy nó rụng như mưa các bạn này đấy. thì sau khi nó tắt hoa rồi thì mình phải làm cái động tác này đấy. <clears throat> làm động tác này để làm gì như chúng tôi đã nói đó thì xin nhắc lại là <clears throat> cái động tác này là để khi mà nó đậu quả rồi thì những cái cánh nó còn động ở cánh hoa nhị hoa còn động trên cây rất nhiều trên chùm hoa rất nhiều nếu mình không dung thì cánh Ừ, và những cái cái cái cái cái, cái ờ, nhị đấy nó sẽ đậu ở trên cái chùm quả thì nó sẽ làm cho cái nó sẽ làm cho cái chùm quả này nó nó nó thối mưa xuống là nó bị thối nó thối nó giữa ở trong cái cái chùm đấy thì thì nó sẽ đấy cũng là một cái nguyên nhân mà gây lấm mốc cũng như là nguyên nhân để gây nên là là dụng quả chính vì vậy mà ta phải làm cái công tác là um, dung cây để cho nó rụng bớt uh, những cái cánh những cái nhị những cái cánh và những cái cái hoa nào mà nó yếu thì ta dung thì nó cũng rụng bớt đi thế và um, sau đó thì nó sẽ đậu như thế này đây các bạn này đấy nó đậu đây cái chùm đậu như này trong khi mà mấy hoa vẫn còn đang ra thì nó đậu quả như thế này cái chùm này mà đậu quả thì nó phải có đến độ hai chục quả luôn các bạn đấy hai chục quả đấy thì như này cho các bạn thấy rằng là dùng cái phân xinic thì nó nằm dai cuống cho nên là sau khi mà dung uh, ờ, rung hết cây rồi cái vườn đây nhé các bạn có thể nhìn xuống này nhìn xuống đây, đây hoa nó rụng như này đây nó rụng như này đây nó rụng đấy chúng tôi dung xong nó rụng như thế này nhưng mà trùng quả vẫn đậu <clears throat> vẫn đậu rất là sai đây. đây quả bắt đầu là đậu đấy quả nó là, là, bắt đầu là nó đã kết cấu quả nhìn nó đã đẹp rồi đấy các bạn ạ đấy đây mình nhìn gần đây nó đẹp như này mà cái nhụy của nó rất là to đây ví dụ như cái nhụy này nó vẫn còn vương vương vương cái cái phấn của nhị vào đây đây đấy, tức là những cái chùm này chúng tôi tụ phấn đây nó đã đậu như thế này rồi đấy. nó vẫn còn nhụy của nó đấy, đấy. đây không chỉ một cây các bạn nhé cây nào thì tỷ lệ đậu quả cũng cao đấy các bạn so sánh với vườn của mình nếu như vườn của mình mà mà nó không tỷ lệ ở giai đoạn này ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 18 tháng uh, ngày 18 tháng 2 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày 20 tháng 3 20 tháng 3 năm 2022 đấy thì các bạn so sánh với vườn của mình nếu như nó dụng hết hoặc nó dùng đi nhiều thì các bạn phải xem lại về cái phân bón thì mình phải bổ sung thêm cái phân trung lượng ừ, à, silic cho nó đấy thì nó sẽ tỷ lệ nó nằm dai cuống thì đặc biệt là phân silic của Tân Phát Bắc Giang thì cái tỷ lệ đậu quả của nó rất là cao đây. Thì các bạn thấy như chùm này gần như là đậu hết và sau khi dung cây dung vãn cây dùng hết rồi nhưng mà nó vẫn đậu như thế này đấy đây đấy dung là hoa rồi nhị nó rụng đầy gốc như thế này để chúng ta cứ rung thoải mái nhé rung mạnh nhé đừng có tiếc bởi vì nếu mà mình mà tiếc ấy thì <clears throat> nó những cái cây hoa nó đây này nó đậu khi rung rồi đấy rung rồi các bạn ạ rụng những cánh hoa mà nó già nó rạc đi thì mình rung ừ, để cho nó, nó rụng đi nó rớt xuống đấy đấy đây các bạn này dung này dung cứ dung thoải mái đi còn cái nào thì lấy cái đó thì thì thì còn cái nào thì ta um, được quả đó nhưng mà cũng vẫn còn phải tiếp tục dung nữa các bạn nhé chứ không phải chỉ dung cái này đâu Đấy. sau khi những cái hoa nào nó ra thì mình sẽ ờ, chấm mình sẽ thụ phấn bổ sung thêm sau đó thì hai ngày sau hai ba ngày sau thì uh, các bạn lại phải dung tiếp như này đấy để giảm bớt những cái gánh nặng cho cái quả lon này khi mà cái ờ, hoa nó sai quá mà cái cánh nó ra nhiều và nó nằm ở đây nó không rơi rụng được xuống gió nó không đẩy được đấy thì um, nó nằm ở đây nó sẽ bị thối thối quả đó là một nguyên nhân thối quả và gây rụng quả các bạn nhé